Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ lựa chọn ra tay trong ngày hôm nay, bởi bạn đang mất cảnh giác vì quá ương ngạnh. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Thổ khắc thủy còn cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về mình. Nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai. Thiên ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình, không nên sống mãi trong thế giới riêng. Hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn. Đừng nghĩ rằng việc xã giao là phiền phức và bất cứ ai tiếp cận mình cũng là nhằm mục đích nào đó. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Chính tài nâng đỡ khiến người tuổi dần được tận hưởng một ngày sung túc. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình. Mộc khắc thổ, Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ, Song nếu đang bận rộn lên kế hoạch cho tương lai thì bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì vậy, nếu như bạn có ý định thực hiện các công việc khác ngoài hai công việc nêu trên thì có thể yên tâm thực hiện dễ gặp nhiều may mắn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Chính ấn nâng đỡ, người tuổi thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc càng biết nhiều thì giá trị con người của bạn sẽ càng được nâng cao. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác rơi khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ. Hỏa sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn chuyện trò và tâm sự với nhau, nhờ thế mà bạn thấu hiểu được nhiều suy nghĩ và cảm xúc của người ấy. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Nếu có người chân thành muốn đến với mình, bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình. Chính quan trợ mệnh bạn hiếm khi mắc những sai sót đáng tiếc bởi một khi đã bắt tay vào làm việc gì là bạn vô cùng nghiêm túc. Hôm nay, bạn có cơ hội khẳng định bản thân và cho mọi người biết tài năng của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư, làm ăn bởi cục diện nhị hợp át hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn. Hỏa sinh thổ cho thấy người đã làm cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái,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 người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa bởi bạn chẳng hề thua kém ai. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày thủ sinh kim như hôm nay. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác dưới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Bạn sẽ chẳng khó tìm được người ưng ý đâu. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân. Đừng buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình. Kiếp tài cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi đấy, nhưng đừng tự biến mình thành một người nóng vội, làm việc không suy nghĩ. Những quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn mà có thể là cả mọi người xung quanh nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Tỷ kiên giáng họa, người tuổi dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa. Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tay lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết mình đang tự cô lập bản thân bởi thói kiêu ngạo hay không? Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày, bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tương hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phát ngôn. Bên cạnh đó, những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bởi chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn. Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao. Nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. đối bên sẽ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung, thông cảm cho nhau. Nếu không mau thay đổi, hai người sẽ đi tới bờ vực dạn nứt.